Em à, xin chào các chị, hôm nay em xin à, giới thiệu với các chị một bộ kem đặc trị lám tàn nhang mụn lâu năm sạm da đồi mồi đó là bộ uh, ờ, cỏ betamin g của thái lan là một bộ cao cấp của thái lan thì à, bộ sản phẩm này được hiện tại được rất nhiều các chị em tin dùng thì bộ sản phẩm này đặc biệt là ờ, nó không chứa cái chất tẩy trắng không gây bong chóc da không bào mòn da sử dụng an toàn và hiệu quả trên mọi làn da các chị nhé thì bộ sản phẩm này gồm có các sản phẩm như sau thứ nhất là một tuyết dài km h 25 g một bánh xà phòng màu cam một à, hũ uh, kem chống nắng có à, độ chống nắng rất là cao SPS 50 đấy. và một hộp uh, tế bào gốc có tác dụng là dưỡng da và làm trắng da thì bộ sản phẩm này bên em được nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan là hàng chính hãng có tem mác chống hàng giả hàng nhái đầy đủ đấy tem mát này mã qr mã vạch đầy đủ luôn nhé sản phẩm đóng gói rất là chắc chắn các chị ạ sản phẩm thì à, có mã à có hướng dẫn sử dụng kèm theo luôn đây em sao em sẽ quét luôn cho các chị xem mã vạch nguồn gốc cho các chị xem luôn em dùng cái à, dùng phần mềm trên Zalo hoặc ờ, trên ờ, Zalo cũng được hoặc ờ, phần mềm trên app em, em tên tải về sẵn rồi em quét này cái gì xem em quét về cái quét mã vạch cho cái gì xem đây. Đấy. Đây sản phẩm này quét ra sản phẩm luôn Và em quét nguồn gốc của cái chị xem nào dùng uh, ờ, ứng dụng quét nguồn gốc thì nha đây sản phẩm của Thái Lan đấy chị nha thì hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các hàng giả hàng nhái để tránh mua phải hàng ờ, giả hàng nhái hàng kém chất lượng thì các chị có thể liên hệ với số điện thoại bên em hiện tại hiện cho mình là 0985123191 hoặc là số 0397 đấy các chị ờ, bên em thì chỉ có sử dụng hai số đấy thôi ạ hoặc là các chị có thể à, kết bạn Zalo với số điện thoại là 0985 123 191 thì nhân viên em sẽ tư vấn cho các chị thêm hoặc là để lại số điện thoại à, bên em sẽ gọi lại các chị nhớ là bên em chỉ sử dụng hai số duy nhất đó là 0985 123 191 hoặc là số 0397 579 957 thì sản phẩm bên em được nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan nên giá cả rất phải chăng bên em là chuyên cung cấp sỉ và lẻ nếu các chị có nhu cầu sử dụng hoặc là chị có nhu cầu kinh doanh sản phẩm này thì liên hệ với số điện thoại bên em thì sản phẩm bên em được à, miễn phí ship toàn quốc em ship COD miễn ship toàn quốc và các chị à, được kiểm tra hàng à, trước khi nhận các chị nhé kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng bên em này đóng gói rất là chắc chắn luôn sản phẩm này hiện tại đang rất nhiều các chị em sử dụng và cảm ơn các chị đã xem video của chị, chị nhé hạn sử dụng rất là dài hạn sử dụng tận tháng 10 năm 2022 và vâng, cảm ơn các chị đã xem video chào các chị các chị cho em xin một like và đăng ký kênh ạ em xin cảm ơn tất cả các chị 很巧，什问题、字？